bao giờ bạn đáp ứng về một vấn đề gì đó với ai chưa bạn có biết chúa giêsu kêu gọi chúng ta đáp ứng tin tức tốt lành mà ngài công bố như thế nào không chắc hẳn hầu hết mọi người đều quen thuộc với từ ăn năn chúng ta đều đã từng nghe đến nó hoặc lúc này hay lúc khác có thể chúng ta đã từng nghe một vị mục sư nói điều này vào cuối bài giảng tất cả những gì bạn cần làm là hãy ăn năn và tin nhận chúa giêsu vậy ăn năn thật sự có nghĩa là gì Chúa Giêsu có ý gì khi Ngài dạy mọi người hãy ăn năn và tin nhận Chúa? Nếu bạn muốn hiểu ý Chúa Giêsu muốn nói thì bạn phải hiểu từ ăn năn có ý nghĩa gì trong thời của Chúa Giêsu. Vâng, nó có nghĩa là ngừng phạm tội và quay về với Đức Chúa Trời. Nhưng nó đặc biệt có nghĩa là quay đầu lại và trở về nhà. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại nói vậy? Ý Ngài là gì? Bạn thấy đấy, nhưng Israel đã phá vỡ giao ước của Đức Chúa Trời bằng việc bất tuân các mạng lệnh của Ngài. Họ đã bị đuổi ra khỏi vùng đất hứa và bị bắt dẫn đến Babylon, sống kiếp lưu đày trên lãnh thổ của kẻ thù. Những người Do Thái và Chúa Giêsu giảng dạy lúc đó đang sống dưới sự cai trị của đế quốc La Mã. Nhưng nghiêm trọng hơn sự nô lệ chính trị của họ chính là việc họ bị chia cắt trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Vì vậy, Chúa Giêsu đã mời gọi mọi người quay đầu lại và trở về nhà đó là trở về với Đức Chúa Trời. Vậy nên, đối với Chúa Giêsu, ăn năn mang ý nghĩa như thế này. Bạn đã bị chia cắt với Đức Chúa Trời và đã đến lúc bạn trở về nhà rồi. Đó chính xác là những gì Chúa Giêsu đang kêu gọi chúng ta làm ngày hôm nay. Ngài kêu gọi mọi người ở khắp nơi ăn năn và quay trở về với Ngài. Và Ngài cũng kêu gọi chúng ta bước đi theo Ngài mỗi ngày, từ đây cho đến cuối đời. Đứng trước câu hỏi Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đáp ứng như thế nào với tin tức tốt lành mà Ngài công bố. Chúng ta đã biết rằng Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống vâng theo lời Ngài bằng cách từ bỏ tội lỗi mình và tin Ngài là đấng cứu thế, là Chúa của cuộc đời mình. Bạn biết không, việc chúng ta đáp ứng một vấn đề gì đó với người khác là một điều xảy ra rất thường xuyên trong cuộc sống. Thế nhưng, khi biết Chúa Giêsu đã đến thế gian, đem cho chúng ta tin tức tốt lành từ trời, hầu qua đó chúng ta được sự bình an và ơn phước từ nơi ngài thì bạn có sẵn sàng đáp ứng với sự kêu gọi của ngài hay không hãy dành một chút thời gian trong ngày hôm nay để suy nghĩ về sự xa cách giữa bạn với chúa và làm thế nào bạn có thể trở về nhà với ngài cũng hãy cầu nguyện xin Chúa cho bạn có cơ hội để nói về Chúa Giêsu cho một ai đó trong tuần này. Ngài phán, giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Mát đoạn 1 câu 15 Rồi Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ rằng Nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, phát thập tự giá mình mà theo ta. Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. Matthew đoạn 16 câu 24 đến câu 25 khi nghe nói Đức Chúa Giêsu đã khiến cho nhóm Sadduce phải im miệng, thì những người Pharisee họp nhau lại. Một luật gia trong nhóm họ nêu câu hỏi để thử ngài. Thưa thầy, trong luật pháp điều răn nào quan trọng nhất? Đức Chúa Giêsu đáp: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy, ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều này. Matthew đoạn 22 câu 34 đến câu 40 Bấy giờ nó mới tỉnh ngộ, tự nhủ Biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta được ăn bánh dư dật Mà ở đây ta phải chết đói Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha Không xứng đáng gọi là con của cha nữa xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy nó liền đứng dậy trở về với cha mình nhưng khi còn ở đằng xa người cha thấy nó thì động lòng thương xót chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn người con thưa với cha cha ơi con đã phạm tội với trời và với cha chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa Luca đoạn 15 câu 17 đến câu 21 Chúng ta cùng cầu nguyện